Xin chào tất cả anh em cái cũng um, nhân tiện hôm nay tôi muốn giới thiệu luôn với anh em về cái hiệu quả và cách thức sử dụng chiếc uh, ví đổi bài hay còn lại uh, bóp đổi bài dụng cụ đổi bài thì bên uh, chúng tôi là chuyên cung cấp những thiết bị đồ chơi cờ bạc bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp tất cả những cái loại thiết bị để phục vụ cho anh em chơi cờ bạc trong cái um, những cái clip trước tôi giới thiệu ờ, rất nhiều về những cái ờ, thiết bị ờ, chơi đánh bài bịp rồi như máy đánh bài này, áo đổi bài này, quần đổi bài ví đổi bài tôi muốn giới thiệu luôn với anh em về cái ví đổi bài bây giờ cũng sang cái <clears throat> thế kỷ 21 cái công nghệ 4.0 có là sử dụng những cái thiết bị tân tiến và hiệu quả nhất khi đi chơi cờ bạc bịp trước kia thì mọi người hay sử dụng những cái đòn tay ví dụ như là truyền này hạ này tiện này hao này rất nhiều những cái đòn ờ, đánh bài lá đòn chớp chớp truyền tất cả mọi đòn nhưng mà với, bây giờ ấy, những cái đòn đấy thì rất khó để qua được bởi vì thầy thợ thì bây giờ cũng rất là nhiều mà ờ, anh em muốn qua được thì ai cực giỏi hoặc là tôi nói luôn anh em này, trong bài lá thì ai phải có duyên thì mới học được những cái đòn tay như thế còn ai không có duyên và không thể uh, lĩnh hội được thì có rất khó để học được những đòn tay thì bây giờ cái cách tốt nhất mà chúng ta nên sử dụng đó là sử dụng những cái đồ thiết bị ừ, điện tử à, đấy nó là những cái cách đánh bài rất là hiệu quả sang cái um, công nghệ 4.0 bây giờ thì những cái thiết bị như là máy đánh bài thiết bị đổi bài cứng nhắp trong nhìn xuyên bài nó rất là phổ biến à, anh em nên áp dụng theo cái đó để sử dụng chơi bài để tránh cho mình thua tha thì hôm nay tôi muốn giới thiệu luôn với anh em về chiếc ví này khi anh em sử dụng chiếc ví này để đánh bài liêng chẳng hạn nhé tôi nói đơn giản ví dụ bây giờ sẽ chia bốn lá bài bốn nhà như thế này đó, và bài của tôi đây thì khi chơi tôi sẽ nhét một lá bài vào bên trong ví dụ như bây giờ tôi sẽ nhét con di vào cách đưa vào rất là đơn giản anh em chỉ cần đặt ở miệng lá bài đây, đặt uh, lá bài ở miệng ví này như này, này đó là tự nó hút vào còn bài này chúng ta úp đấy là ván bài đầu tiên như thế khi sang ván bài thứ hai tôi sẽ đổi lúc đó tôi sẽ áp dụng tôi đổi đây, tiếp tục tôi sẽ chia vẫn là bốn nhà này, tôi ngửa luôn bài làng này Đó. như thế này còn bài tôi đây và bài của tôi như thế này Đó. một sáu di bài này thì đổi con di bên trong này thì cũng thế bỏ qua ván bài này tôi tiếp tục tôi lấy một ván bài khác trong đấy có một con di mà tôi sẽ nói đơn giản ví dụ như là rất đơn giản thôi khi tay tôi người ta chia cho tôi con 9 con 10 và con 1 ví dụ như bán bài này tôi ờ, trên tay của tôi có hai con con 9 nhá con 10 và con 1 nếu như đánh bài liêng thì tôi sẽ đổi con 1 lấy con gì khi anh em đặt cái lá bài này vào miệng ví thì nó sẽ hút lá bài này vào nó hút con một này vào và đổi đẩy con gì ra rất là hiệu rất là dễ nhanh êm và rất là gọn đó từ con một bây giờ đã biến thành con gì? tôi sẽ làm lại nhìn rất là nhanh nhé. đặt vào là nó hút lá bài một lá bài vào và nó đẩy lá bài khác sang đây tôi sẽ làm lại cho anh em xem chiếc ví này nó đang hết pin kẹt không phải chỉ kẹt mà nó tốc độ hơi chậm một chút có lẽ là do hết pin Đấy. anh em nhìn rất là nhanh Đấy. khi anh em không có tay nghề không có kỹ thuật để mà học những cái đòn đan hạ truyền hao những cái đòn đánh bài phổ biến thì anh em nên áp dụng sử dụng những cái công cụ những cái thiết bị để mà áp dụng cho anh em đến bài như bây giờ bài lá là một cái một bài rất là khó để anh em có thể chơi bởi vì thầy thợ cũng nhiều mà công nghệ những cái sử dụng những công nghệ đánh bài bây giờ thì cũng khá là nhiều nên anh em nếu không muốn thua tha thì nên sử dụng những cái thiết bị như này hoặc là những cái công nghệ cao hơn tôi nói là công nghệ 4.0 ví dụ như máy đánh bài hoặc là kính áp tròng nhìn xuyên bài đây là cách đánh bài bịp chơi bài bịp rất là hiệu quả một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này hẹn gặp lại ở anh em ở những clip tiếp theo